bạn có khuyết điểm gì à, khuyết điểm của em thì à, ngủ nhiều con cũng ngủ nhiều nữa hai đứa lấy nhau về ngủ không hả? không còn ăn gì hết mời bạn nam mời bạn nữ Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi Dạ em à, tên là Phạm Đức Nhân à, Em sinh năm 91 và hiện đang sinh sống và làm, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Làm việc ở đâu bạn? Dạ ở Tân Bình anh Tân Bình bạn làm về gì? Dạ em đang làm về công à, việc là quảng cáo quảng cáo chuyên tổ chức event quê bạn quê gốc là ở đâu dạ quê gốc em ở quảng nam mời em dạ em xin chào chị cát tường con chào chú quỳnh linh À, chào chào toàn khán giả và chào bạn cùng chơi ạ. À. À, em tên là Hoàng Thụy Vi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại à, thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên bán hàng và có một cái shop online riêng. Ừ, năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, ừ, năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em có thể vẽ được rất là đẹp. Vẽ về cái gì em? Vẽ cái gì? Dạ truyện tranh. Hôm nay có vẽ gì không? Dạ có. Vì vẽ gì vậy em? Cho mọi người xem với. Dạ quẻ hình tôi á đẹp quá à rất đẹp luôn quý vị một lát nữa cho bạn trai coi rồi còn gì nữa không em dạ em có thể nấu ăn rất là ngon ừ. nhược điểm của em là hay đi ngoài đường thì hay bị mất phương hướng và hay thay đổi quyết định nó giống như là không biết đoán vậy ví dụ như là mình ờ, bạn hẹn là ngày hôm nay là sẽ đi tới điểm đó mình đã đồng ý rồi nhưng ngày hôm sau là mình thay đổi là không muốn đi nữa kỳ vậy chết rồi mốt hẹn hò làm sao à, em trai ơi ờ, nghe bạn gái chia sẻ vậy mình cảm thấy sao dạ bối rối chị bối rối hả mốt hẹn hò gần tới nơi thay đổi thôi đừng hẹn nữa rồi bạn trai bạn có khuyết điểm gì ưu điểm gì à, khuyết điểm của em thì à, ngủ nhiều à, ưu điểm thì à, thích chơi những môn thể thao thích đi du lịch khuyết điểm là ngủ nhiều thôi hả dạ, nhiều lắm mà nấu ăn dở có tật xấu gì không rùng quá không nhớ vậy chú à? chú Yên Anh ơi con cũng ngủ nhiều nữa hả hả <laughs> con cũng ngủ nhiều nữa ngủ nhiều hả rồi hai đứa lấy nhau về ngủ không hả không mà ăn gì trơn ngoài ra mình còn khuyết điểm gì nữa không dạ dạ không nhiêu đó thôi bây giờ mình nói tình, tình trường, trường đi. đi ha rồi dạ em có ờ, đã từng trải qua hai mối tình hai mối tình dạ à, mối tình ờ, đầu tiên thì kết thúc vào năm em ra trường là em không quen nữa cái mối tình thứ hai thì em quen trên mạng cho nên là bạn đó không có được tốt lắm cho nên là em cũng không quen nữa đã kết thúc cách đây hơn một năm rồi rồi ờ, qua những cái mối tình đó mình rút kinh nghiệm gì không em giờ mình mong muốn như thế nào dạ qua những mối tình đó thì à, em mong muốn là sau này sẽ gặp một người hiền lành biết chơi thể thao à, biết chơi guitar à, không có bụng phệ <laughs> đầu hói răng khểnh từ từ em để bên kia nghe bên kia choáng nhiều nhiều từng từng món nè biết chơi thể thao biết biết chơi guitar biết guitar không? không chị ơi không từ từ học không có bụng phệ à, không luôn <laughs> gì nè Bụng hơi bự Dạ không có đầu hói Không có đầu hói Quá hói Hả? À. Anh ờ, có cao được 1m65 ạ? À, hơn 1m68 <laughs> À vậy dạ, được Em thích một người ờ, phải biết ờ, quan tâm đến bạn gái và khi mà quen nhau thì em muốn là gia đình của hai bên cũng biết nữa à, à, không nhiên. giấu giếm ạ à. À, tất nhiên thì quen nhau thì gia đình phải biết rồi tại vì lên chương trình thì chắc ai cũng phải biết rồi <laughs> đúng rồi những gia đình biết mà hàng xóm bạn bè khán giả cả triệu người biết luôn điều này khỏi lo nếu mà quen thì một tháng gặp cỡ khoảng ờ, hai ba lần được không anh được chứ nói sao chung vậy? sao tự nhiên em, yêu cầu ảnh cứ cứ một tháng có ba bốn lần vậy tại vì em thấy cái bạn trước á sao mà cứ ba bốn tháng vậy mới gặp một lần em nghĩ là không có thời gian thì cũng ham công việc như vậy bây giờ mình phải đòi một tuần ba bốn lần <laughs> mình mới rút nhanh được à, bạn trai tình trường như thế nào em dạ em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi một mối tình à, thời sinh viên và một mối tình sau quãng sinh viên của mình thì cũng chia tay mối tình thứ hai cách đây được 2 năm rồi trong à, thời gian 2 năm này thì cũng bận à, công việc nhiều quá đâm ra cũng không có thời <laughs> gian để đi tìm hiểu tìm kiếm ai hết bây giờ em muốn tìm một người bạn như thế nào dạ em thì cũng chỉ cần người biết nấu ăn ngon và nói có giọng nói dịu dàng Người ở trong này và công tác tại trong này Cao thì 1m53 trở lên là được Mấy bạn kia cao 65 rồi đó Được không? 1m65 thì quá ok cho anh <laughs> Bạn có biệt tài gì không? Dạ em thì ờ, thời gian những lúc stress thì em hay chơi Rubik À có Rubik hả? Dạ đúng rồi Hôm nay bạn có chơi được không? Dạ có em Có đem theo không? Dạ có À đâu bạn chơi thử coi Ờ cho chị qua coi với cái này chị khoái nè à, Thường á anh chơi cái này chắc phải uh, tiếng mới ra Em ờ, khoảng nhiêu? Tại vì đợt này em cũng ít chơi Hồi trước em chơi tùy Rubik nên Rubik mà nó trơn, nó dễ thì em xoay trong vòng 45 à. giây ừ. Còn mà cục này thì em xoay cỡ chừng một phút rưỡi Rồi đâu thử coi Đâu, thử bắt đầu <laughs> Rung. mấy cái này người này mà thích chơi này là họ tỉ mỉ lắm á dạ cái này này nó, nó sáng tạo nó có theo một cái công thức của nó ừ thôi thua mình không chơi được cái này đâu cái này cũng phải ghiền với đam mê phải không anh linh đúng rồi phải có đam mê mới được không cái này nó cũng dễ thôi nó có cái à, công thức của nó mình đã tìm ra được thì nó đơn giản lắm vấn đề là lanh lẹ thôi chơi cái này để chúng ta có thể à, đỡ rung trước à, đối phương rồi đó chúng em gặp cô kia em rung á em cầm chơi cái này vừa chơi vừa nói chuyện <laughs> dạ rồi xong rồi đó hả dạ. hay quá ha à, đây. Chà, để hỏi bạn nữ rồi ủa em biết chơi Rubik không? Dạ không rồi lúc mà em bị stress, em bị căng thẳng thì em sẽ làm gì? Em vẽ và đàn piano Vẽ và đàn piano Về mà hai đứa có gây lộn nhau, cãi nhau gì đó Đứa chơi đàn piano, vẽ, đứa chơi Rubik Bây giờ mình ờ, ờ, có cái chuẩn người bạn trai Cái cái cái cái, cái ờ, mẫu người, người lý tưởng của mình là người như thế nào không? À, dạ giống như Kim Bum Kim Bum là ai? <laughs> Diễn viên Hàn Quốc à Kim Bum là Kim ai? Bum hả? Bên đây có một bum được không? <laughs> Dễ thương quá anh ở đây à, nó không giống kim bum đâu em à, không thích người đàn ông điểm gì dạ xịt nước hoa nồng nặc em trai có xịt nước hoa không vậy dạ có nhẹ có nhẹ thôi chứ không nồng nặc à, với lại vô tâm không có quan tâm gì bạn gái hết có không em dạ không anh không có à, đừng có gia trưởng quá đây không có gia trưởng kia có da thật thôi kia hiền lắm gì nữa mũi cao thích mũi cao thích mũi cao Bộ Trời nãy mũi cao Lo tôi coi tôi biết không mà chưa coi mũi cao không Lát qua coi lại à, Bây giờ Mũi cao Nếu nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ 1 đến 2 năm 1 đến 2 năm Em có chịu đi làm dâu không? Dạ được Được luôn đúng không? Khỏe Cao không chị? Cao không? <laughs> cao được. cao Bụng có bự không? Được Hỏi không? Được, khoan để coi cái đã Nhiều khi ngụy trang á hiểu không? Được Không, những người đầu hỏi là thông minh đó chị một mình hả dạ. em không hó em cũng thông minh kìa <laughs> mà bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân được em dạ em thì chắc một năm hai năm rồi chị ừ, gia đình mình uh... đang hối chị đang hối hả mình có sống chung với gia đình không em dạ không chị không. gia đình em đang ở quê có cái mẫu người lý tưởng mình là như thế nào không bên đây là nãy gì anh gì kim bông kim, kim bum kim. Ờ, em có mẫu người lý tưởng không <laughs> không gì chuẩn bị gì để lấy vợ chưa dạ có gì có được cái gì rồi tiền cưới vợ tiền cưới vợ của em hay của ba mẹ dạ của em được rồi ha không yêu cầu gì nữa hết nha dạ không rồi ok hợp lý ta hỏi à, ý kiến người thân đi em trai đi với ai dạ em đi với bạn tên trí em chào anh quyền linh chào chị cát tường chào quý vị khán giả rồi chào bạn à, về nhìn qua bạn nữ thì cũng rất là dễ thương hiền cũng rất là hợp với bạn nhân còn à, về quyết định thì của hai của bạn à, em nghĩ là hai bạn nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn à, cảm ơn bạn bạn gái đi với ai dạ em đi với chị sếp chị sếp chị sếp rồi cho gặp sếp em này em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường chào chị. em à, em thấy anh à, trai cũng được mà tùy nhiên là hai đứa thấy hợp không hai người hợp không dạ xíu xíu à bảy mươi phần trăm mà trời bảy mươi phần trăm là nhiều gì? chứ xíu xíu gì chị dạ còn ba mươi phần trăm tùy hai đứa thôi được rồi cảm ơn chị kéo màn lên đi rồi các bạn cứ à, thoải mái nói chuyện đi em tên Vi phải không? Dạ đúng dạ. Em tặng hoa. Món... Em có này thì À, cảm ơn. Coi cái quà của cổ là cổ tự tự vẽ đó em coi đi. Dạ. Lên lên coi đẹp lắm. Dạ, khá là đẹp. Bây giờ nói chị anh thấy em sao ạ? À? À, khá là dễ thương. <laughs> Luôn không biết hỏi gì luôn. Hỏi ha, em thích ăn món gì, hai mình rủ nhau đi ăn chứ để à. hai đứa ốm quá. nói chung về cái mặt ốm thì thấy hai đứa ốm cũng như nhau <laughs> cảm nhận về nhau đi cười hoài cưng vi thấy mình như thế nào dạ anh thấy em em thấy anh cũng được vi ở vũng tàu hả dạ à, vi à, hay về quê không dạ có thường xuyên vi ở quận nào ở quận tư mình thì ở ở trên bình tân nó cũng cũng xa đấy cũng xa rồi hẹn hò sao thì thật ra thì thì thì thì thì, thì mình cũng làm việc cũng bận khá là nhiều nên thời gian sắp xếp thì nếu như có cơ hội thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian dạ không sao một tháng hai ba lần được rồi ừ, nói chung thì hai ba lần là ít đấy nên uh, nếu như có cơ hội thì mình sẽ nhiều hơn dạ hiện tại mình đang mình ngồi với nhau mình cảm nhận về nhau như thế nào nhìn thẳng vào đối phương run thực sự ra nhìn là run mà những người mà em run đó là những người là những người em thích đó giờ em run nhiều không cũng ít khi lắm ờ, anh linh tại vì <laughs> gặp người mình thích thực sự là mình có cảm giác rung động à, ban đầu là rung với lại có những khi mà có cái gì hồi hộp quá cũng hay rung nữa <laughs> còn bạn gái bạn cảm nhận thế nào về người đối diện em thấy à, anh cũng ờ, thân thiện ờ, cũng dễ mến dạ cũng được rồi bạn trai nói một câu gì đi <laughs> thật tình cảm nào à, anh cảm thấy em là một người anh đang tìm thực sự là vậy khá là dễ thương nhỏ nhắn à, anh hứa sẽ sẽ đáp ứng những yêu cầu của em đề ra và sẽ không bỏ bê mà như à, như em à, từng nói mối tình trước là ba bốn tháng mới gặp một lần anh sẽ không để ra xảy ra tình trạng đó và sẽ luôn cố gắng vun đắp để cho tình cảm mình được à, bền chặt rồi có thời gian chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định suy nghĩ thật kỹ nha vài phút cũng để cho đủ để chúng ta có thể cảm nhận được nhau xem là trái tim của ta đã có thổn thức gì chưa suy nghĩ thật kỹ cho quyết định của mình nha một hai ba hết thời gian chúc mừng các bạn nắm tay nhau đi hai em đấy dễ thương nha kỷ niệm lần đầu gặp mặt mời bạn hôn bằng nữ một cái